em mình cùng tạo dữ liệu kế toán á em nhớ không thì chị mới dạ. bảo là cái phần 3 này này là cái phần danh sách uh, những cái phần danh mục rồi số liệu như này thì nó yeah. Dạ. tính là cái phần cuối kỳ của năm 2021 mà mình chuyển số dư sang đầu năm 2022 thế bây giờ để làm những cái này thì em sẽ bắt đầu giữ phần thứ nhất nhé Dạ. Thì mình khai vài một, một số danh mục đã bắt đầu mới từ dưới dưới này bắt đầu mới có số liệu đầu kỳ này năm 2021 chuyển sang này nha yeah. dạ. đầu em ghi mục 1 đi không ghi vào vở một danh sách cơ cấu tổ chức ví dụ như một công ty của mình á, là buôn bán vàng bạc thì chắc chắn là phải có bộ phận bán hàng hay còn gọi là yeah. Dạ. bộ phận kinh doanh đúng nhá yeah. ừ, thì em để bộ phận bán hàng cũng được mà bộ phận kinh doanh cũng được đó rồi yeah. Dạ. có chỗ là bộ phận chế tác um, chế tác vàng chẳng hạn là ví dụ như bên gia công á bên bộ phận sản xuất gia công á đúng không dạ đúng nhỉ dạ đúng ừ, rồi ừ, rồi còn bộ phận nữa là doanh nghiệp nào cũng phải có đó là bộ phận văn phòng quản lý yeah. Dạ. nhá hành yeah. chính được chưa đó em ghi đi em ghi vào vở đã để chị sẽ hướng dẫn em thao tác trên misa nhé bây giờ vào danh mục em để khai misa em hai chấm vào danh mục chọn cơ cấu tổ chức rồi tích vào cho chị này nó ra được cái chỗ cơ cấu tổ chức này ở đây là công ty uh, phú quý đúng không dạ rồi rồi thì em sẽ nhấn cho chị vào thêm đó thì bắt đầu em tạo cho chị đi ví dụ như là mấy cái bộ phận bên kia đấy em tạo bộ phận nào trước cũng được bởi vì nó độc lập nhau à, là và, và thông tin chung đây là ghi ra hả chị thông tin chung là gạch đầu dòng thứ nhất này nhá em ghi gạch đầu dòng thứ nhất là mã đơn vị dạ. mã đơn vị hai chấm những cái chỗ mà có dấu sao này em này nó là bắt buộc phải nhập dạ. nhá bắt buộc đấy trên visa dạ. những chỗ là có dấu sao là bắt buộc phải nhập nhá còn những cái không có dấu sao thì có thể mình chưa nhập cũng được chưa cần dùng thì thôi nhá ừ. rồi mã đơn vị em sẽ kết hợp mở cho chị trên trang web của Việt Hưng. Em còn bản hàng xong thì kiểu nữa chị bộ phận bán hàng nhá xong thì em nhấn cất cho chị đi cất, cất rồi đấy đúng rồi đấy chính xác rồi đấy em xong thì nhấn thêm nhá rồi, rồi thêm ừ. xong một cái mình nhấn cất cất xong mình nhấn thêm à. nãy là bộ phận bán hàng rồi bây giờ bộ phận gì nữa nhỉ chế tác đúng không dạ yeah. ừ. nói chung cái mã này em có thể mã hóa hoặc là tùy cách của mình nhé nhiều khi giáo trình à. kia mà em không thích kiểu kia em đặt theo kiểu khác cũng được nhá yeah. dạ, ờ, rồi, dạ để mình dễ nhận diện thôi rồi thuộc này nhớ cho chị là cái thuộc đơn vị nó phải là thuộc cái công ty phú quý nhá dạ, dạ rồi à. công ty vàng bạc phú quý này rồi cấp tổ chức là phòng dạ. ban nhá dạ. dạ đó em ghi vào vở lên rồi nhấn cất có thể nhấn cất cũng được này hoặc nhấn cất và thêm cũng được à, à dạ, dạ. em nhấn cất thì lại ra ngoài đây nhấn thêm mà nhấn cất và thêm ngay tại chỗ cũng được nhé dạ ừ. rồi thử làm thêm một cái nữa đi em dạ. cất thêm thêm à, à, đó, đúng rồi đó. đó. À. Dạ. Thì khi nào mà cái cuối cùng thì em nhấn cất đừng có nhấn cất và thêm nữa được chưa dạ. ừ. À. hoặc có lỡ mà nhấn cất và thêm rồi thì mình hủy bỏ thôi không vấn đề gì cả một văn phòng rồi có người không thích bộ phận văn phòng người ta đặt bộ phận hành chính bộ phận quản lý nha dạ dạ, dạ, dạ rồi. ok nhận kết đi hết rồi là ba cái phòng ban cơ bản dạ để phục vụ cho công tác kế toán nha dạ rồi. tiếp tục trang thứ hai trang thứ hai là danh mục em vào danh sách nhân viên công ty đi cho chị mượn chuột nào ví dụ bình thường trình duyệt của em mà nó nhanh á hoặc là bình thường á mạng ổn định á thì danh sách cơ cấu tổ chức xong rồi thì em sang cái trình đơn mục số 2 này danh sách nhân viên em này à chưa à, dạ. của chị vào được thì chị chụp ảnh gửi cho em đấy nhé thì yeah. Dạ. em thử xem mạng lại mạng xem thế nào nha yeah. Dạ. danh sách nhân viên này danh nhân viên chính là cái mà chị gửi cho em đấy chưa yeah. yeah. ừ. thì em ghi cho chị này nhân viên này em không cần phải khai hết tất cả những cái người có trên bảng lương đâu chưa chưa cần nhá yeah. Dạ. mà mình chỉ khai đang khai những người đại diện cho từng phòng ban trước à, à dạ yeah, dạ, dạ. đó đại diện cho từng phòng ban trước còn cái phần mà khai hết tất cả các nhân viên có trong công ty người lao động á, thì là mình sẽ làm ở phần lương sau chị hướng dẫn sau cái phần mục danh mục nhân viên này để khai những người đại diện cho từng phòng ban thôi dạ yeah. để khi phục vụ cho công tác ví dụ như thu chi nhập xuất vân vân á nha dạ. thì mình còn dùng đó đó em hiểu chưa hiểu mục đích của cái phần danh sách nhân viên chưa Dạ, dạ rồi. Rồi. Nhiều bạn thì cứ cây hết trên cái bảng lương chưa cần nhá. Dạ. dạ. Rồi, bây giờ tiếp này. Em sẽ vào visa Em ghi visa hai chấm nhá. Đó, chị đi để đường dẫn này, danh mục, đối tượng, chọn nhân viên. Dạ. Chọn đối tượng nhân viên luôn. Đối tượng nhá, em vào danh mục này, xong gạch trượt này à. đối tượng này gạch trượt nữa lại nhân viên này để mình dạ. biết đó là cái đường dẫn của mình dạ, dạ rồi vâng. như là dạ đây đó đúng rồi ừ. thì của mình đang trống đúng không mình chưa thêm cái gì chưa thêm dạ. ai cả đang trống thì em nhấn thêm đây đó rồi để tương tự như thế nhá những cái chỗ có dấu sao bắt buộc nhập nhá bây giờ mình nhập cho mình cho chị mấy cái thông tin giống như là trên ảnh thôi nhá bao gồm à. này mã này tên này chức danh và phòng ban tương ứng của họ nhá dạ ừ. Bám. đúng rồi ví dụ nhân viên rồi không một là lê xuân tùng nhá chức danh là giám đốc và bộ phận văn phòng đúng không ừ. đúng rồi cái mã này em để nhân viên 01 theo phần mềm nó tự đặt cũng được mà mình mã hóa theo họ và tên viết tắt cũng được nói chung nhiều cách nhá mà thôi yeah. Dạ. cứ để nhân viên không một đi em à, cái này à. nó không quan trọng đó em có thể hủy bỏ này hủy bỏ này thêm lại này à hủy bỏ thêm lại ừ. yeah. Dạ. Dạ. rồi tên em em ghi viết viết đầy đủ theo đúng dấu rồi à, ấy nhá à. rồi chức à. danh là giám đốc này Rồi. Em sửa giám đốc này, sửa chữ giám này. À, à tôi nên hàng mặt trẻ. Nhiều sắp mình đi. Rồi. Rồi. Tiếp đơn vị nhá, đơn vị này chính là cái phòng ban mà mình vừa tạo lúc nãy À là phòng hành chính. Đúng rồi. Đây. Rồi, chính xác. Chỉ cần bốn thông tin cơ bản của một nhân viên như thế là được nhá. À dạ rồi. rồi em nhấn cất. Cất. Ừ. Cất đó là được một cái một người đó em nhảy yeah. Dạ. thêm thì nó sẽ tự nhảy người thứ hai nhá à thêm từ ngày nhé lúc này luôn còn nhảy à chưa bỏng vô đi đúng rồi yeah. Dạ. đó à. nhân viên số 2 thì em lại đánh mã tên chức danh và đơn vị tiếp dạ.